Ok Xin chào tất cả các bạn nhé Hôm nay mình lại tiếp tục hướng dẫn các bạn là Mở cái port của con Viettel Của modem là uh, ờ, H646EW này nhá Đấy Đầu tiên là các bạn là uh, Thứ nhất là uh, bạn Các bạn kiểm tra dùng mình là phải tắt hết các uh, cái bảo vệ của cái Win 10 này đi các bạn vào set à, vào, vào ấn chuột phải vào đây này vào phần cài đặt này đấy rồi update này đấy các bạn à, tắt đi như thông thường thôi như các video trước mình đã hướng dẫn các bạn đấy bây giờ vào phần virus này rồi vào phần này thì các bạn tắt đi đi dùng mình nhá nếu như mà các bạn à, có cái có, ờ, có cài cái phần mềm thì virus thì các bạn là cố gắng là gỡ đi được chưa nào rồi à, cái phần uh, tường lửa này thì tương tự thôi các bạn tắt hết đi được chưa nào đấy Đây. các bạn tắt hết đi dùng mình nhá tiếp theo các bạn à, đăng nhập vào cái um, địa chỉ này 192.168.1.1 đây đấy. rồi sau khi mà các bạn à, đăng nhập vào xong ấy thì nó sẽ hiện ra như này đây là cái phần uh, thông tin của modem là h 646 evk này đầu tiên các bạn phải kiểm tra cái IP uh, các bạn ấn vào status này cấp uh, ờ, status này rồi các bạn uh, tìm đến chỗ device info này đấy rồi các bạn kéo xuống đến phần uh, ờ, WAN này nhé các bạn nhìn thấy IPv4 này đây chính là IP uh, máy của bạn IP máy của bạn ở trên uh, để để mở ra thế giới ấy. mình đã mở ra nước ngoài đây cái địa chỉ này nhá đấy phải chung với cả địa chỉ ở ờ, trên cái trang là can me.org này nhé các bạn các bạn uh, gõ search này can you see can you see đấy các bạn search này uh, cái link đầu tiên đây đây các bạn ấn vào đây thì nó sẽ ra như cái trang này đấy thì đây chính là IP của bạn cái IP này phải trùng với cả IP bên này nhá được chưa nào đấy nếu như mà không trùng thì các bạn là là phải gọi lên cái tổng đài tổng đài của Viettel để họ mở bảo họ mở cái cho cái cổng IPv4 này nhé thì sẽ được hơn rồi tiếp theo đến cái phần ờ, gọi là từng lửa đây các bạn ấn vào firewall setup cái mục đầu tiên firewall đấy các bạn ờ, tích hết vào disable tụi mình rồi apply đấy khi nào rồi đến phần uh, nát này nữa lát thì ờ, các bạn uh, ấn vào bọt phỗ tinh rồi các bạn đựng lúc này rồi đây đến cái phần này thì uh, các bạn uh, ấn vào đây để thêm một cái cổng mới mở một cổng mới này đây là chỗ các bạn chọn là TCP của mình uh, các bạn gõ là 31400 này đây cũng thế uh, cái địa chỉ này là địa chỉ uh, máy của nhà bạn thì địa chỉ máy này lấy ở đâu thì các bạn vào chuột phải ở đây này biểu tượng này, tôi chọn uh, cái mục uh, thứ hai này nhá đây là cái vạch này mục 1, mục 2, mục thứ hai này ấn vào này. rồi các bạn gõ là IP con FIG enter rồi thì đây chính là đây là IPv4 này thì đây chính là cái IP của của nhà bạn đấy 192.168.1.5 thì các bạn gõ vào đây nhá 92.168.1.5 rồi đến cái phần này thì các bạn lại gõ là 31400 bốn cái mục này là phải giống nhau này chưa nào đấy. rồi các bạn ấn uh, apply thế là cổng bong 40 mình mở rồi ví dụ mình ờ, mình mở rồi đây nó lên như này thế nào đấy thì đấy là một cổng các bạn phải làm 9 cái cổng 10 9 cái cổng như vậy từ 1 31401 đến 310 31409 được chưa nào đấy các bạn ép vào các bạn ấn về để ép nữa ép thêm cổng mới đấy rồi các bạn ấn apply thôi rồi thế là xong phần uh, mở port nhá rồi các bạn lại vào cái uh, vào cái trang uh, vào trang này để kiểm tra port đã thông hay chưa 400 enter này kiểm tra cổng rồi đây cổng này đã mở thành công rồi các bạn rồi đây là mở port ở trên, uh, trên, trên cái modem này thành công tiếp đến là các bạn uh, check port trên uh, API thôi ở đây thì là mình check rồi cho nên là nó hiện tiểu tích kia là các bạn phải tiến hành ấn check bọt này đó rồi các bạn à, đợi một lúc nhé để nó ping nữa rồi ok nếu như mà uh, một số cổng của bạn hiện là, là no open ấy, thì các bạn cứ tiếp tục là check nào nhé thì nó sẽ một lúc sau nó sẽ open hết do cái do cái cổng đấy nó chưa thông thôi bạn uh, check now lại là nó sẽ thông hết mà đấy cái thông số ở đây là nó đang chạy rồi open hết rồi các bạn tiếp tục này đấy. cái phần này các bạn cũng bật lên thôi cũng giống như các video trước mình dẫn đấy cái phần uh, ờ, chopolozing này thì các bạn chỉ có tâm phần này thôi nhé đấy cái cái ngày cái này thì là cái ngày bắt đầu mà bạn cài app app pin nút rồi nhá đấy kể cả chưa bạn chưa chạy nút chưa cài docker thì nó vẫn tính như thế nào đấy rồi uh, video uh, đến đây là hết đó xin chào tất cả các bạn